Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị Những ngày giữa tháng 8 năm 2022 Truyền thông trong nước đồng loạt đưa thông tin về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam Theo đó, dự kiến trong tháng 9 năm 2022 này Bộ Giao thông Vận tải sẽ trình Bộ Chính trị xem xét có ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc trên trục Bắc Nam Có thể nói, đây là dự án vô cùng lận đận của ngành giao thông vận tải trong nước Suốt từ năm 2005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 Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉnh Bộ Chính trị xem xét, có ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam có quy mô đầu tư là đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa, chiều dài là 1.545 km, tốc độ khai thác tối đa là khoảng 320 km h đoàn tàu sử dụng công nghệ động lực phân tán, Tổng mức đầu tư dự kiến toàn bộ dự án là khoảng 58,71 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng là 1,98 tỷ đô la Mỹ, chi phí xây dựng là 31,58 tỷ đô la Mỹ, chi phí thiết bị là 15 tỷ đô la Mỹ, chi phí quản lý dự án, tư vấn và những chi phí khác là khoảng 5,82 tỷ đô la Mỹ và chi phí dự phòng là 4,07 tỷ đô la Mỹ. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, nhu cầu vận tải, nghiên cứu đề xuất phương án phân kỳ đầu tư theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đầu tư đoạn Hà Nội Vinh và đoạn Nha Trang thành phố Hồ Chí Minh, chiều dài 665 km. Tổng mức đầu tư dự kiến là 24,72 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, chuẩn bị đầu tư cho toàn tuyến giai đoạn 2020-2026, thi công giai đoạn 2027-2031 và đưa vào khai thác vào khoảng năm 2032. Giai đoạn 2 đầu tư từ đoạn Vinh đến Nha Trang để nối thông toàn tuyến, chiều dài là 894 km, tổng mức đầu tư dự kiến là 33,99 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, khoảng năm 2040 đưa vào khai thác đoạn Vinh Đà Nẵng, khoảng 2045 2050 khai thác đoạn Đà Nẵng Nha Trang Tuy nhiên, đầu tháng 8 năm 2022, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã có công văn gửi cho Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tiến độ công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án có thể kéo dài. Do kết quả thẩm tra của Liên danh Tư vấn Thẩm tra Quốc tế cho thấy, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam còn nhiều vấn đề cần được đánh giá, cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tính khả thi như lựa chọn cấp tốc độ thiết kế và khai thác, hướng tuyến và kết nối các mạng lưới giao thông trong và ngoài nước, tổng mức đầu tư và phương án huy động vốn. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đi qua 20 tỉnh, thành phố từ Hà Nội vào đến thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là tuyến đi qua các địa phương Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Điểm đầu tại ga Ngọc Hồi, Hà Nội và điểm cuối tại ga Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 10 năm 2021, định hướng mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, thu xếp nguồn lực để khởi công một số tuyến đường sắt mới. Trong đó, ưu tiên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Giai đoạn này triển khai đầu tư hai đoạn ưu tiên là Hà Nội, Vinh, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh của dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Có thể nói, đây là dự án có số phận vô cùng lận đận với 17 năm cân nhắc. Năm 2005, Bộ Giao thông Vận tải bắt đầu triển khai nghiên cứu về tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Từ năm 2007 đến năm 2010, Chính phủ giao cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư để nghiên cứu dự án. Nghiên cứu được thực hiện bởi Liên danh Tư vấn Việt Nam – Nhật Bản VGC. Dự án đề xuất quy mô đường đôi, khổ 1.435mm, chỉ chạy riêng tàu khách. Tốc độ thiết kế là 350 km h chiều dài của toàn tuyến là 1.570 km, với 27 ga và 5 debot. Nghiên cứu này sau đó được Hội đồng Thẩm định Nhà nước thông qua. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị tán thành về chủ trương. Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 12 vào tháng 6 năm 2010, Quốc hội bác dự án vì còn nhiều tranh cãi, yêu cầu nghiên cứu kỹ hơn để khẳng định hiệu quả của dự án. giai đoạn 2011-2013, dự án hỗ trợ kỹ thuật của Chica tiếp tục tập trung nghiên cứu đối với hai đoạn tuyến Hà Nội Vinh và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô đường đôi khổ 1435 mm, tốc độ thiết kế tối đa là 350 km/h. Kết quả nghiên cứu được cập nhật trong chiến lược và quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường sắt và được Thủ tướng phê duyệt. Bộ Giao thông Vận tải đánh giá các nghiên cứu đều định hướng phát triển tuyến đường sắt mới, tốc độ cao, trong đó tập trung vận tải hành khách và ưu tiên thực hiện trước đoạn Hà Nội, Vinh và Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thiện báo cáo tiền khả thi, liên danh tư vấn trình chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải để xem xét, đánh giá cân nhắc và trình Hội đồng Thẩm định Nhà nước, Chính phủ để thẩm tra vào tháng 12 năm 2018. Khi chính phủ thẩm tra xong, dự án được trình lên Quốc hội vào năm 2019. Theo nhiều chuyên gia, mức đầu tư đường sắt tốc độ cao là quá lớn, mỗi km lên tới 35 đến 38 triệu đô la Mỹ. Thời gian đầu tư dài, nhưng bức tranh về hiệu quả, bài toán tài chính kinh tế lại bị tính toán quá sơ sài, cho thấy thiếu tính khả thi các nhà đầu tư nhìn thấy cần rất nhiều năm mới có thể thu hồi được vốn. Trong khi đó, lãnh đạo của 20 địa phương có tuyến đường sắt đi qua lại đồng tình với việc cần thiết phát triển tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Lý do là vì Việt Nam đầu tư đường sắt tốc độ cao chậm nhiều so với thế giới. Các địa phương rất cần mạng lưới giao thông, mang lại nhiều lợi ích chứ không chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt là doanh thu. với các địa phương, đường sắt tốc độ cao giảm được áp lực giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và là động lực mạnh để các tỉnh phát triển, thu hút đầu tư, phân bổ dân cư. Nếu được chính thức thông qua phương án đầu tư, đây sẽ là bước tiến quan trọng cho dự án có số phận khá long đong kéo dài 17 năm này. Dự kiến 10 năm nữa nước ta sẽ có đường sắt cao tốc. Tuy nhiên đến nay, vẫn đang bàn cãi, chưa thể đưa ra lựa chọn công nghệ và tốc độ tàu chạy phù hợp theo như chúng tôi tìm hiểu, thì Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tàu tốc độ cao Bắc Nam sử dụng công nghệ động lực phân tán, giống như tàu Shinkansen ở Nhật Bản. Tàu Shinkansen là một trong những bước tiến công nghệ hàng đầu của Nhật Bản được cả thế giới biết đến. Với tuổi đời gần 60 năm, Shinkansen chuyên chở hành khách từ năm 1964 đến nay Vậy công nghệ động lực phân tán có ưu điểm gì? Theo đại diện của liên danh tư vấn Teddy, đơn vị này đề xuất Bộ Giao thông Vận tải áp dụng công nghệ động lực phân tán cho tàu tốc độ cao Bắc Nam. Hiện có hai xu hướng công nghệ tàu tốc độ cao là công nghệ động lực tập trung áp dụng ở Pháp, Đức, Hàn Quốc và công nghệ động lực phân tán đều ở cả đoàn tàu áp dụng ở Nhật, Đài Loan, Trung Quốc. Một số nước châu Âu trước đây đã sử dụng công nghệ động lực tập trung như tàu TGV và chuyển giao cho một số nước châu Á như Hàn Quốc. Song những năm gần đây, các nước như Đức, Pháp đã phát triển một số tuyến sử dụng công nghệ động lực phân tán. Công nghệ động lực phân tán có ưu điểm là đoàn tàu trọng lượng nhẹ hơn, đường hầm diện tích hẹp hơn so với công nghệ còn lại. Tàu có nhiều trục sức kéo nên gia tốc lớn hơn. Ưu điểm nữa là thiết bị phân tán nên trọng tải trục nhẹ, gia tốc lớn hơn. Nếu thiết bị nào đó gặp sự cố, tàu vẫn có thể vận hành. Hệ thống động lực phân tán là loại công nghệ không sử dụng sức kéo tập trung ở hai đầu của đoàn tàu, mà phân bổ đều trên các toa xe được gắn động cơ. Hệ thống này được áp dụng trên các đoàn tàu Shinkansen, AGV, ICE3 và CRH. Nhược điểm là khối lượng bảo trì lớn hơn, các toa trên hệ thống sức kéo có độ ổn cao hơn. Do đó, tư vấn kiến nghị lựa chọn loại công nghệ trên để phù hợp với xu hướng thế giới và có thể dùng chung cho nhiều nhà cung cấp. Việt Nam có thể tiến dần làm chủ công nghệ. Tuy nhiên, theo phương án đầu tư đường sắt tốc độ cao được Bộ Kế hoạch Đầu tư đề xuất chính phủ, thì đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ vận tải hành khách hàng hóa với tốc độ từ 160 km/h đến dưới 200 km/h. Tổng vốn đầu tư dự án sẽ khoảng là 26 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 32 tỷ đô la Mỹ so với phương án của Bộ Giao thông Vận tải. Hiện tại, câu hỏi về việc dự án sẽ được chốt đầu tư theo phương án tốc độ nào vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Cả hai phương án được đưa ra là 300 đến 350 km/h như báo cáo tiền khả thi của Bộ Giao thông Vận tải và dưới 200 km/h theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đều có những ưu và nhược điểm nhất định. Hiện cả hai bộ này vẫn đang có những quan điểm trái chiều về phương án đầu tư dự án. Bộ Giao thông Vận tải nhất quán quan điểm đầu tư đường sắt tốc độ cao, chỉ chở khách và hàng hóa nhẹ với tốc độ là 350 km/h trong khi đó, Bộ Kế hoạch Đầu tư đề xuất phương án khai thác tàu khách kết hợp tàu chở hàng, vận tốc 200 km/h. Đại diện cơ quan tư vấn, Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải TD cho biết, nếu tốc độ 160 km đến 200 km/h thì không là công nghệ đường sắt tốc độ cao, bởi theo định nghĩa của Hiệp hội Đường sắt Quốc tế, tàu tốc độ cao phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, là vận tốc phải đạt trên 250 km/h. Thứ hai, đây phải là tuyến đường sắt xây mới. Bên cạnh đó, trong chiến lược phát triển của ngành đường sắt mà chính phủ đã phê duyệt, đã xác định xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao với hạ tầng thiết kế chạy tàu tốc độ 350 km/h. Câu chuyện lựa chọn phương án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam 350 km/h